ông nội bà nội ơi chị si ờ, chọc pin khóc nè ông nội bà nội nè chị si nè ăn hiếp pin nè à, chị si chọc pin khóc đó gửi về cho ông nội ông nội coi đó còn miêu nè miêu nè đó rồi giờ dưỡng sáu uh, dạ. à, dưỡng sáu cho khóc miếng nè à. chứ mình về là đi vẽ lên về rồi pin có biệt danh là Mr Bin